Đồ ok anh em ơi. Đây anh em ơi. Nói chung là lần đầu tiên khải chuyển lại đường môn thì sau vài ngày à, cũng như là vài server khải không được ý. khải không được ý lắm. Thì ở lần này thì sau khi chuyển với đường môn á thì khải mới phát hiện được là cái uh, à, bão vũ lơ ho của đạt đường môn này á hoặc là của server này luôn. Thường thường nhưng em chơi những server khác thì ít nhất phạm vi hiệu quả của nó là 512 mà ở lần này thì server này chỉ còn 480 thôi. Nó mất đi một đoạn khoảng à, khoảng cách để có thể kết thúc đối phương này mà. Nói chung là nó mất đi cái tầm đánh á nên là giờ á thì nhiều anh em tại hỏi tại sao khả khuyến thích nhau lên khả đánh giống như thiếu lâm khả cũng đi tường này nọ nhưng mà phải nhích nhẹ lên thì nó mới nó mới sấy nè còn đứng cái xa phạm vi bốn tám mươi quá là không có đánh nó chỉ đứng yên một chỗ nó không chịu đánh nữa nè không chịu đánh đó rồi ok anh em ơi à, vừa rồi thì nó bị vấn đề anh em 12 còn 480 này đây được hãy cho anh em xem đồ đây, dẫu đầu là đánh đồ thì hôm nay được top 7 này. Trên cái dòng top này thì khả top 7 thôi. Đó, đường môn của mình khả nha em. Còn lại là con lông đao, con lông đao, thiên nhẫn, nghe mi, cái bang, cái bang, đường môn, cái bang. Uh, ờ, TN Gia Phúc hình như là cái bang nhầm với TN Gia Phúc và cái bang hay sao Ủa nhớ ảnh có một thiếu lâm đao mà ta rồi là cái này là thiên nhẫn đó đại đồ đã anh em ơi cái nỏ này thì ba cấp trong phái kèm với ờ, hai cấp kỹ năng thì khải đặt móc ờ, hai số một trong tống kia nha em đó là 35 trong phái đó và làm dòng phái rồi khải vừa rồi khải ăn được nghiêng sói là được uh, một cấp kỹ năng nữa này đó rồi áo thì ờ, áo phục hồi 47 ờ, đặng móc và phòng thủ 22 nón tím sâu dông à, bao tay tím sâu dông đại lưng tím sâu dông và đôi giày thì chón kháng hỏa với hiệu ứng này thì khả chỉ có 120 chậm và 40 chón thôi nè chón khá là thấp rồi sẽ đăng ba chón khá là thấp nên là giao tranh hơi bị đơ với lại con lôn xét nó dạo đang nó chém chết lúc nào không hay luôn nè hay là con lôn đau đó lúc nào không hay luôn đây ở ngoài là bơ ca là đạn 158 này nam đó nam sao ở ngoài này chúng ta đang ngồi này là đạn 158 này còn ờ, ở trong thì Khải cắn lách 100 tóc cho nữa một cái phi tóc một lần bài thì được 261 đã móc 261 mắt nhất của đường môn nha nam đó ok chưa nói chung là hôm nay là cũng cố gắng hết sức rồi nam lần đầu tiên quay là đường môn mà đánh cảm giác này cũng hơi đuối nhưng mà hơn là hơn là không nằm vào cái top tử vong này mà á à, đâu mình cũng được liên chạm 26 chứ giỡn nè nam anh thấy không mình là tử vong 28 à, ờ, cũng có nhiều người chết 28 này 45 là 43 này rồi à, 31 47 Trong, tính ra mình cũng dạng ít chết anh em ít chết anh em <laughs> đúng rồi tầm này đi đánh bot khá là ngon còn tấm kim thì giải chế cho anh em xem cũng được rồi ok anh em ơi cảm ơn em đã theo dõi video này đừng quên đỡ lại cho video à, khả chuyển đường môn này một like chia sẻ chơi anh em ơi đó lần đầu tiên chuyển đường môn mà đánh này cũng ok rồi anh em ơi nhớ đỡ lại cho khả một like chia sẻ chơi nha